xin chào tất cả mọi người Thì hôm nay mình ờ, lại tiếp tục làm video tiếp Hôm nay mình ờ, làm video này là uh, ờ, trợ cấp thứ ba của của chính phủ Nhật Cái này thì cũng không phải của Nhật mà là của từ C1 Thì hôm vừa rồi thì mình có uh, nghe một đứa em nó bảo là uh, có một trợ cấp nữa thứ ba là trợ cấp của C thì mình mình cũng chưa chắc chắn nên là hôm hôm hôm thứ sáu vừa rồi mình mới uh, vào trang chủ của si của mình ấy mình đang ở uh, siga mình vào vào si của mình mình mới xem tin tức thì mình uh, mở trang lên thì mình xem thì có cái xây các chữ cô kêu cô kêu xạ thì là nghĩa là dùng cho những là trường hợp cho những người mà uh, hoàn cảnh như là túng thiếu uh, công việc mất công việc mấy cả lương bị giảm xuống đấy và cái, cái tiền nha chi nó cao quá mình không đủ đủ chi trả trong cái đợt dịch này thì uh, ờ, si nó sẽ trợ cấp cho mình khoản tiền thì ở đây thì là ở si thì không biết là từng si một thì có khác nhau nhưng mà ở si si của mình đây thì nó ghi là chắc là chung thôi một người thì được trợ cấp nếu mà đủ có tiêu chuẩn của si nó đề ra ấy, thì là một người được trợ cấp là ba rưỡi một tháng và được kéo dài trong vòng 9 tháng nhưng nếu mà trong quá trình mà mình lương của mình có việc rồi thì nó sẽ tự cắt và cái um, lương cao lên ấy, thì nó cũng sẽ tự cắt đấy thì là cái một người là ba năm ba万rưỡi và hai người là bốn mươi hai và từ ba đến năm người là bốn mươi sáu thì cái thủ tục đấy như thế nào ấy, thì các bạn có thể comment xuống dưới thì mình sẽ hướng dẫn cho cái này cũng không khó gì cả thì cái điều kiện thứ nhất của cái người mà có thu nhập uh, cái người mà có thu nhập ấy, bị giảm xuống ấy thật sự như là những cái bạn mà đang làm ở công ty mà mà nó bị cắt việc cắt lịch nhiều quá lương nó giảm xuống mà đang chế độ từ tầm à, hai mươi ná hai man rồi thì là 18 man thì là các bạn à, bị giảm cái lượng tiền xuống ấy thì ở đây sẽ nó sẽ có quy định như này siêu new new, new kênh ấy thì là cái cái cái cái điều kiện cần của thu nhập ừ, quy định của nó nếu mà đúng như thế thì các bạn sẽ được hưởng à, một người một người nhé một người thì là à, thu nhập trong một tháng trong vòng 3 tháng trước 3 tháng trước đấy có là 3 tháng trước ấy, hai tháng thì là một người là 13 man một tháng nghĩa là mức thu nhập giảm xuống tầm dưới 3 à, man đấy 10, à, 11 man 3 sen IK nghĩa là 11 man 3 sen xuống dưới hai người thì là 15 man 7 sen còn ba người thì là 17 18 man 7 sen 4 người thì là 22 man 1 sen 5 người thì là 25 man 5 sen nếu mà các bạn đúng trong cái trong cái khoảng khung như thế thì đúng trong khoảng khung như thế thì là các bạn lên si lên si của mình và hỏi thì hỏi như thế nào và cái quy trình hỏi như thế nào thì thì mình cũng đã có điện rồi hôm sáu mình có điện uh, rất chia chi tiết lên si thì là si bảo mình là nó sẽ hỏi mình là thế bây giờ là bạn là làm xã in hay là là kê ra cựu xã in hay là hát kèn à, một cái điều kiện nữa là nếu mà hát kèn thì không được hỗ trợ cấp hát kèn thì là họ được quyền được quyền cho phép nghỉ bởi vì hát kèn thì nó chỉ là tạm thời thời vụ thôi ờ ba ba ba đang đi tôi nữa này à, cái tay đâu có bao ờ, cái tay mốt tay cửa đỡ đấy mình cái mốt tay cửa đỡ một cô hay nhà đó đấy hát kèn thì lại không được trợ cấp ờ à, còn cái kê nha cự này uh, xã in này mới cả xã in thì được à, cái điều kiện này thì lại nó lại rơi vào trường hợp là những người đi làm và chứng minh bằng bảng lương bảng lương trong vòng 3 tháng trước đấy giả sử như tháng 5 này muốn muốn đi làm giấy tờ thì phải in bảng lương của mình ra là trước 3 tháng à, đấy trước 3 tháng thì cầm lên và cầm một sổ ngân hàng lên thì nó lại hỏi mình một câu như này là thêm mày có cho kim không là có tiền tiết kiệm không nếu mà tiền tiết kiệm của mình một thậm chí chín mươi man ấy, thì nó sẽ không trợ cấp cho mình nữa không trợ cấp bởi vì như thế là okashi nó rất dở đấy cái thứ cái thứ ba của của mình này là nếu mà đúng đủ điều kiện của một người mà 10 tiền mà giảm xuống tầm 10 11 man ba thì là ok các bạn sẽ lên si và lên si và hỏi thì thì thì hỏi như thế nào thì đây thì mình mình mình sẽ comment cho các bạn các bạn nếu mà muốn ờ, có gì cần thiết thì các bạn sẽ comment ở dưới thì mình sẽ hướng tiết hơn mình làm video thì có khả năng là thời gian là cũng không được nhiều thì bạn có thể lên trên si bạn vào cái phòng mà uh, cái chữ kế, cái phòng dẫn ấy thì họ sẽ họ mình sẽ các bạn sẽ bảo là um, các bạn là ờ, uh, các chữ xây các chữ cô kêu sẵn uh, hay là kêu kêu các cư hô kêu phước kim cái đấy thì hơi khó nhưng mà mình sẽ chạm mình sẽ viết viết uh, viết zomaji xuống dưới các bạn thì các bạn cầm cái chữ lên thì các bạn đọc thì cho nó lên lên vào phòng các bạn nó, nó sẽ hướng dẫn từ A đến Z rất chi là, là là cẩn thận thì những cái trường hợp là bạn nào mà trong cái trường hợp mà như thế thì mình ờ, khuyên trường hợp khó khăn như thế thì mình khuyên các bạn lên đến C C C của mình ấy cái C mà nơi bạn ở ấy, thì nên làm làm thủ tục như thế thì các bạn sẽ được hỗ trợ từ hai man hai năm rưỡi lên tập 4 man cho tùy với gia đình của mình có gia đình hoặc độc thân gì đấy thì các bạn sẽ được hỗ trợ của thành phố sẽ đỡ cho một phần các khoản các bạn các bạn trả trong đợt dịch này vì đợt dịch này rất nhiều người khó khăn và mất việc à, công ty thì cái lượng giờ làm sẽ giảm xuống ấy thì là lương thấp xuống nhưng như mình trường hợp của mình ý, thì là là trong 2 tháng vừa rồi thì khi bảng lương của mình nó sẽ tụt xuống đang từ 18 man thì nó tụt hơn 18 man một tí thì nó tụt xuống bây giờ còn có 15 lá bởi vì không có làm thêm không có gian vô rồi thì bị mê cà nghe là lệnh nghỉ nhưng mà mình là xã in thì là cái lệnh nghỉ của mình chăng nữa thì nó vẫn giảm mình 80 phần trăm trong một ngày đấy và sự một tuần mình làm 3 buổi 4 buổi thì hai ngày hai buổi nghỉ thì nó, nó vẫn một buổi nó vẫn giảm mình 80 phần trăm bảng lương không liên quan gì đến cái cái cái tiền mà uh, không liên quan gì đến cái cái cái cái, uh, cái, cái, cái ngày nghỉ ngày nghỉ của mình quy định một năm được nghỉ 10 ngày đúng không đây kêu thì mình không liên quan gì cả đây là đây là lệnh công ty cho nghỉ thì nó có giảm được tiền lương cho mình nhưng mà đối với những bạn mà hack hacker thì nó cho nghỉ không được lương và nó có được quyền hất buổi thì đâm ra là trong cái trong cái hợp đồng này của, của C này thì nó lại là trong hợp đồng của C này thì nó lại nó lại không có chỉ cấp cho người làm hát kèn đấy thì nó lại rất chia dở hơi thế nhưng với những bạn mà làm trong công việc ổn định thì lại lại, được hỗ trợ được thì nếu mà để mà rõ ràng chắc chắn hơn thì các bạn nên lên lên si và đúng thời thì các bạn lên lên si hỏi hỏi trực tiếp si thì sẽ chuẩn hơn nhưng đây thì mình có điện cho si rồi thì mình đã uh, nhô ra cự rồi đã hẹn trước người ta rồi là thứ ba mình được nghỉ mình được có lệnh medical cà là mình lệnh được nghỉ là mình lên trên si mình sẽ trực tiếp cầm giấy tờ lên và mình làm thì họ là mình đã đã, đã hẹn rồi là ok rồi có khả năng là được thì mình làm video này cũng mong cho các bạn là à, xem video và hiểu được cái à, trợ cấp thứ ba của Nhật nó như thế nào tuy không được nhiều nhưng mà nó giúp chúng ta được hai ba hai ba tháng tiền nhà là cũng một khoản tiền đỡ cho anh em chi tiêu và dư dật một tí để có khả năng gửi về gia đình thì những cái mà chi tiết như thế nào thì các bạn có thể comment xuống dưới thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn và những cái điều kiện điều kiện à, như thế nào ấy thì nó điều kiện của nó cũng không không có gì khó thì các bạn cứ cứ thế thấy cái điều kiện như, giống của mình nói thì là ok là một người mà thu nhập giảm xuống 10, 11 ban ba một người nhá thu nhập giảm xuống 11 ban ba trong hai tháng đến liên tiếp ta hạ cà đốt là các bạn in bảng lương ra rồi cầm sổ ngân hàng lên xin nói chuyện Đấy. và hỗ trợ về về cái nhà ở thì mình mình không thể đủ đủ tiền chi trả cái tiền nhà nó quá cao thì ở đây nó ghi là một người là 7 man 8 tiền nhà 7 man 8 tiền nhà thì nó, ghi ở cái đây là, là san Kijun Kaku thì là nó là tổng là 46 man 8 sen trong vòng một năm thì cái này nếu một một, một người mà chi tiêu một một người một người ấy, mà cái tiền nhà quá cao thì không thể giảm thì không giảm bảy bảy mươi 78 làm sao mà giả được đúng không không ai giả được thì đâm ra là cái thu tiền này nó làm cho mình là cuộc sống rất chi là giảm khó khăn nên các bạn cứ đối chiếu cái bảng này các bạn cầm các bạn cầm bảng lương lên lên trên si và các bạn nói chuyện thì các bạn sẽ được làm xong thủ các bạn sẽ được trợ cấp trong vòng trong vòng tầm khoảng vài tháng các bạn mất việc và không có tiền chi tiêu thì ở đây thì là nó cũng nói rất chi là rõ thì mình cũng nói các bạn đấy nếu có các bạn nào mà chưa hiểu hoặc hoặc là là thủ tục như thế nào chứ khó khăn trong quá trình mà làm của mình thì các bạn có thể comment ở dưới mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn từng người một và nói các bước các bạn đến si làm như nào thì ờ, mong các bạn các ờ, video này mình làm sẽ bổ cho các bạn nhiều hơn với ờ, các bạn thì các bạn thấy thấy hay thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình thì mình thì ở nhập được 6 năm rồi thì có những mình thì hay vào trong các trang uh, khi si là cái số thì hãy đặt những thủ tục như nào thì à, mình hãy xem xét các cái ừ, mình xem các các cái thủ tục đó thì áp dụng nếu của mình có lợi thì mình làm thôi thì chúc anh em à, một ngày vui vẻ và cũng à, là một đoạn video ngắn trong trong này các cái thủ các cái ờ, đoạn mà nó cái điều kiện của nó để nhận được tiền ấy thì là các bạn các bạn nhìn qua và nếu mà ok thì các bạn lên si làm nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn chào các bạn thì đây thì vừa rồi video mình ờ, cũng nói qua ở trên ấy thì đây là cái trang chủ của một si bình thường các bạn si nào thì các bạn vào si đấy ở đây thì si sẽ ghi các số điện thoại này ờ, các số điện thoại của nó này điện thoại rồi thì là địa chỉ như này thì mình mình thì ở Higashi Omishi thì mình vào trang chủ của nó thì mình tìm được cái ờ, tìm được cái là các chữ Sekachikokyu Kokyu xã Jiukyo Kaku dài Đấy, thì mình đây thì có xem thì mình thấy có rất nhiều cái ờ, mình uh, tháng hai tháng ba tháng vừa rồi mình nhà đưa mình giảm xuống và mức lương của mình giảm xuống thì nó dưới cái mức nhà gia đình của mình có ba người thì dưới cái mức lương dưới cái mức mức là uh, lời ba người thì mức lương thu nhập bị giảm xuống là 10 một mình dưới 18 man man 7 thì đúng vào điều kiện của si thì là mình được trợ cấp là một người là được trợ cấp một người trợ cấp vào ba man rưỡi nhưng mà hai người thì bốn man hai thì mình thấy đúng thì là mình vừa rồi mình gọi đến NC đấy thì mình cũng làm video mình gọi đến NC đấy thì là họ mình hẹn đến sang tuần sau mình lên làm một hồ sơ thì chắc là là cũng được trợ cấp một một khoản tiền là bốn man hai một tháng bốn man hai một tháng nhưng mà nó không kéo dài mà nó chỉ trong khoảng thời gian mình đang dịch vụ này là không công việc đi là công việc thì mình được trợ cấp thôi còn anh em xem video và ờ, và xem đúng cái điều kiện của mình mà như thế thì là các anh em lên si và làm giấy tờ để được được, trợ cấp đây thì là cái tiền nhà đó tiền nhà là trợ cấp nếu mà một người mà lại cái tiền nhà nó lên tầm 7万8 ấy, một năm là 46万8 mà các bạn phải đóng một người không thể đóng được như thế nó nhiều quá nó làm cho cuộc sống nó bị túng thiếu đi thì là các bạn là uh, ờ, sẽ được trợ cấp như thế đấy thì là các bạn xem cái điều kiện như thế các bạn là lên nhá